Huấn luyện viên Kia Tisak chốt danh sách Hoàng Anh Gia Lai dự V-League, dùng 12 cầu thủ sinh sau năm 2000. Chiều ngày 12 tháng 2, trước thời hạn chốt đăng ký danh sách cầu thủ dự V-League 2022, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã gửi danh sách đu huấn luyện viên Kia Tisak tuyển chọn để tham dự mùa bóng hứa hẹn rất khốc liệt. Theo ban lãnh đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, bên cạnh mục tiêu cạnh tranh chức vô địch V-League và tiến càng xa càng tốt ở AFC Champions League, Huấn luyện viên Kiatisak còn muốn tạo nhiều cơ hội cho các cầu thủ trẻ được cọ sát ở sân chơi chuyên nghiệp. Đó là lý do nhà cầm quân người Thái điền tên 12 trên 27 cầu thủ sinh từ năm 2000 đến 2004. Sau khi đăng quang ở cúp Hoàng đế Quang Trung, huấn luyện viên Kiatisak đã quyết định trao cơ hội cho nhiều nhân tố trẻ thi đấu tốt ở giải như Thanh Nhân, sinh năm 2000, Đức Việt 2004, Văn Triệu 2004. Các cầu thủ này nhiều khả năng sẽ được nhà cầm quân người Thái sử dụng tùy thuộc vào từng giải đấu bao gồm cả cúp quốc gia, cộng thêm sự góp mặt của các tuyển thủ quốc gia như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Minh Vương, Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Thanh, Hữu Tuấn, Hoàng Anh Gia Lai tự tin hướng đến mùa giải 2022 với nhiều điều đáng chờ đợi.